người Hopi dự đoán sự kiện Đại Thanh lộc mang đến sự hủy diệt cùng hy vọng. Từ năm 1992, trưởng lão người Hopi đã đến tòa nhà Liên Hợp Quốc để đưa ra lời cảnh báo. Nếu con người không mau thức tỉnh sau lời cảnh báo, Đại Thanh lộc sẽ đến phá hủy thế giới này, cũng như nó đã phá hủy các thế giới trước đó. Người Hopi là tộc người như thế nào? Nói đến Arizona của Mỹ thì phải nói đến Grand Canyon, một trong bảy kỳ quan của thế giới và sa mạc Sonora, một trong bốn sa mạc lớn nhất ở châu Mỹ. Tuy nhiên, Arizona còn có một mảnh đất đặc biệt, đó là khu bảo tồn Hopi nằm ở đông bắc Arizona, rộng khoảng 6.560 km vuông, rộng gấp đôi diện tích Hà Nội, Việt Nam. Trong khu bảo tồn có ba ngọn núi và cách sắp xếp của chúng hoàn toàn giống với ba kim tự tháp ở Ai Cập cũng như ba ngôi sao của chùm sao Orion. Trên ba ngọn núi này lại có 12 ngôi làng có tộc người Hopi sinh sống. Tộc người da đỏ Hopi rất nổi tiếng trên thế giới, họ có gì đặc biệt? Hopi bắt nguồn từ tên thật của họ là Hopitus Sinumu, có nghĩa là những người hòa bình hoặc những người nhỏ bé hòa bình. Trong từ điển Hopi, nghĩa chính của Hopi là một người nho nhã có lễ nghi, văn minh, hòa bình và tuân theo đạo của người Hopi. Đạo của người Hopi là gì? Kỳ thực Hopi còn có một khái niệm sâu xa liên quan đến tín ngưỡng, tinh thần và đạo đức với mục đích hướng người dân tôn kính vạn vật và hòa hợp với thiên nhiên. Người Hopi còn phải sinh sống tuân theo chỉ dẫn của Chúa Sáng Thế hoặc thần Masha, vị thần bảo hộ trái đất vì để muôn dân có được phúc phận nên họ đã nhận lấy sứ mệnh lưu lại văn hóa truyền thống cổ xưa. Nghe có vẻ tộc người Hopi không chỉ mang đầy tính thần thánh mà còn gánh trên vai một sứ mệnh lịch sử, đặc biệt là làm một điều gì đó giúp ích cho cả nhân loại. Họ thực sự đã làm được điều đó. Người Hopi nói, trệt khỏi các chuẩn mực tinh thần, nhân loại bị hủy diệt ba lần. Khoảng 5.000 đến 10.000 năm về trước, tổ tiên của người Hopi đã di cư từ Mexico đến Arizona. Họ để lại nhiều truyền thuyết và dự ngôn liên quan đến nhân loại cho các thế hệ mai sau thông qua truyền miệng hoặc khắc trên đá. Vào tối ngày 9 tháng 12 năm 1992, trên bầu trời đêm quang đạn ở New York xuất hiện nguyệt thực toàn phần tuyệt đẹp. Ngày hôm sau, một nhóm trưởng lão Hopi kéo đến gõ cửa trụ sở Liên Hợp Quốc địa phương dẫn đồ nhóm là trưởng bộ tộc hộp bị tên là Thomas Benyasia, biệt danh là Lão Già. Banyasika cho biết năm 1948 các thủ lĩnh bộ lạc lúc bấy giờ tụ họp lại thảo luận về những sự việc có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể nhân loại. Các tù trưởng đã chọn ra bốn người để truyền lại lời tiên tri của người Hopi cho thế gian. Bandesia là một trong bốn người được chọn truyền tin. Các trưởng lão nói với bốn người họ rằng các vị phải đưa ra yêu cầu 4 lần mới được tiếp kiến. Vì vậy, từ năm 1948 trở đi, họ đã liên hệ với Liên Hiệp Quốc. Quả nhiên ba lần đều bị từ chối và lần thứ tư mới được chấp thuận. Banyasika có bài phát biểu dài khoảng 10 phút tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nội dung bao gồm lịch sử thay đổi của nhân loại và lời cảnh báo nghiêm khắc cho tương lai. Banyasika kể rằng Tại hội nghị Hobby năm 1948, các thủ lĩnh của bộ tộc ở tuổi 80, 90 và trên trăm tuổi nói với chúng tôi rằng nhân loại đã trải qua bốn thế giới. Thế giới đầu tiên do Chúa sáng thế tạo ra hài hòa đến mức hoàn hảo và tất cả loài người đều nói cùng một ngôn ngữ. Nhưng sau này, con người đã đi lệch khỏi các nguyên tắc đạo đức và tâm linh, lạm dụng khả năng tâm linh của mình cho những mục đích ích kỷ và không còn tuân theo quy luật của tự nhiên cuối cùng mặt đất sụp lún, động đất làm phân thành hai mảnh đất và thế giới thứ nhất bị phá hủy. Rất nhiều người chết, chỉ một số ít người còn sống sót. Một số ít người tâm thái tường hòa đã bước vào thế giới thứ hai, nhưng theo thời gian con người phát triển phồn vinh, họ lại đi vào vết xe đổ lần này kỹ băng hà mang đến cho họ cái lạnh khắc nghiệt và thế giới thứ hai lại bị hủy diệt sau đó, một số ít người sống sót bước vào thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba đã diễn ra trong một thời gian dài. Mọi người đều nói cùng một ngôn ngữ. Như hai thế giới trước đó, họ phát minh ra rất nhiều máy móc và thiết bị tiện lợi, trong đó có một số rất tiên tiến mà nhân loại hiện tại chưa biết đến. Những người ở thế giới thứ ba thậm chí không dùng được hết những công cụ tiên tiến đó. Nhưng dần dần, con người bắt đầu đi lệch quy luật của tự nhiên, chỉ biết mưu cầu lợi ích vật chất cuối cùng liều lĩnh chế nhạo các nguyên tắc tâm linh, kết quả là thế giới thứ ba đã bị trận đại hồng thủy nhấn chìm. Lần này, một số ít người sống sót qua đại nạn đã đến thế giới thứ tư mà chúng ta đang sống. Chúa sáng thế đã đưa con người đến những thế giới khác nhau, khiến họ nói những ngôn ngữ khác nhau và dặn dò con người phải yêu trái đất và vạn vật trên đó. Nhưng bây giờ có vẻ như thế giới lại hỗn loạn một lần nữa dự ngôn của người Hopi, Đại Thanh Lộc sẽ đến. Banyasika cảnh báo rằng người Hopi từ lâu đã biết thời kỳ nhân loại lần này cũng sẽ phát minh ra nhiều công nghệ vượt trội nhưng lại phụ thuộc vào những kỹ thuật này. Sự tham lam theo đuổi vật chất của con người là một căn bệnh để lại hậu quả thảm khốc. Bandesika nói, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 1992 Tiếp theo, mọi người sẽ thấy nhiều trận cuồng phong mang tích hủy diệt, mưa đá, biến đổi khí hậu và động đất sẽ xảy ra, y như những gì chúng tôi đã dự ngôn. Nếu con người không mau thức tỉnh sau lời cảnh báo, Đại Thanh lộc sẽ đến phá hủy thế giới này, cũng như nó đã phá hủy các thế giới trước đó. Sau đó, Banjasika dơ một khí cụ được sử dụng trong các nghi lễ tế thần trông hơi giống một cái lục lạc. Banyasika chỉ ra rằng những gì sắp xảy ra đang đến rất nhanh khi thời gian điểm dự ngôn của người Hopi kết thúc. Vào đêm sau bài phát biểu của Banyasika, một cơn bão mạnh đã tấn công toàn bộ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. New York cũng trải qua một trận lụt rất nghiêm trọng, các đường cao tốc phải đóng lại, một số ngôi nhà bị cuốn trôi, các tầng dưới của tòa nhà Liên Hiệp Quốc cũng bị ngập lụt, buộc mọi người phải sơ tán, phải tắt hệ thống sưởi và điều hòa không khí. Đối với những người hobby tham dự cuộc họp, nguyệt thực toàn phần trước cuộc họp và lũ lụt sau cuộc họp không phải là ngẫu nhiên. Người hobby và bí mật phù hiệu chứ vạn Kể từ đó, Bandesikan đã nhiều lần ra ngoài gửi thông điệp của họ ra thế gian. Người Hopi có một viên đá dự ngôn rất nổi tiếng, có tuổi đời hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn năm. Hoa văn được khắc trên đó được cho là thể hiện toàn bộ quá trình phát triển của loài người – hình ảnh nên xem từ trái sang phải, người lớn ở bên trái tượng trưng cho cuộc sống tiên tiến vượt bậc và trục ngang ở giữa là trục thời gian. Một số mốc thời gian quan trọng được đánh dấu bằng các vòng tròn trên trục bao gồm cả hai cuộc chiến tranh thế giới. Phía bên phải của hình vẽ mô tả sự lựa chọn con đường cuối cùng mà nhân loại phải đối mặt nếu chọn con đường vật chất ở trên. Tương lai sẽ khốn khổ, cuối cùng bị hủy diệt mà chọn con đường tâm linh ở dưới sẽ được tiến đến một tương lai tốt đẹp. Vào năm 1995, triển lãm sinh hoạt tự nhiên được tổ chức ở Las Vegas. Mandesica dùng cây bút vẽ lại hình vẽ trên viên đá dự ngôn, đồng thời cũng nói về lục lạc mà chúng ta vừa đề cập. Khi Mandesica giải thích, mọi người có nhận thấy trên bức tranh và trên cái lục lạc xuất hiện một hình vẽ giống nhau không? Đúng vậy, gốc bên trái của bức tranh và cái lục lạc đều có một cái mặt trời, bên trong có phù hiệu chữ vạn. Một số bạn đã có thể nhìn thấy nó, đây không phải là ký hiệu trên ngực của Phật Như Lai sao? Đúng rồi, nhưng người Hopi không tin vào Phật giáo, làm sao ký hiệu của Đức Phật lại xuất hiện trong nền văn hóa cổ đại của họ? Đây là một câu chuyện dài, vì chữ vạn không phải là duy nhất trong Phật giáo mới có. Trước khi Phật giáo thành lập, dấu vết của ký hiệu bí ẩn này đã xuất hiện ở nhiều di chỉ, đồ dùng và vật dụng trên khắp thế giới. Trong Bảo tàng lịch sử quốc gia Ukraine có một tác phẩm ngà voi khắc con chim, nhưng trên thân con chim lại có hình chữ vạn. Theo trắc định phóng xạ carbon, có 15.000 năm tuổi, ở Trung Quốc có chữ vạn, có lịch sử 9.000 từ nền văn hóa ở núi Bành Đầu, tỉnh Hồ Nam. Các nhà khảo cổ học hiện đại đã phát hiện ra rằng chữ vàng đã được ứng dụng rất rộng rãi. Chữ vàng xuất hiện trên các kiến trúc nhà thờ Thiên Chúa giáo, trên áo bào của tượng Chúa Kitô, trên các bình gốm vẽ mà người Hy Lạp cổ đại sử dụng, trên bàn thờ của La Mã cổ đại và nhà thờ cổ ở Israel, thậm chí trên tiền giấy của Nga thế kỷ 19 có một chiếc bình cổ đại của người da đỏ được khai quật ở Brazil, Nam Mỹ. Trên chiếc bình vẽ một hình người rất vui vẻ, hai bên cũng có trang trí phù hiệu chữ vàng. Ở châu Phi có một số dân tộc không xa lạ gì với phù hiệu chữ vàng. Ở Ghana có rất nhiều loại quả cân để đo vàng, một trong số đó có khắc chữ vàng. Ý nghĩa và nguồn gốc của phù hiệu chữ vàng vì biểu tượng này rất phổ biến, nó có ý nghĩa gì? Theo cách hiểu thông thường, chữ vàng liên quan đến sinh mệnh, tượng trưng cho điềm lành và may mắn. Theo Phật giáo, chữ vàng là một trong 32 tướng mạo của Phật Đà, tượng trưng cho Phật Đà về viên đá dự ngôn của bộ tộc Hopi, chữ vạn trên đó đã được giải thích theo nhiều cách khác nhau, trong đó có một cách nói chữ vạn tượng trưng cho sức mạnh tâm linh đến từ vũ trụ, giống như tia sáng mặt trời chiếu sáng con người. Một số người nói còn biểu tượng của đất quốc xã thì sao? Như chúng ta đã biết, chiến tranh thế giới thứ hai mới chỉ có 78 năm. Hitler đã trộm dùng và cải biến chữ vạn Hitler tin rằng chữ vạn ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên bí ẩn nên đã dùng ký hiệu này làm biểu tượng của Nazi. Hitler đã cố tình đảo ngược chữ vạn để dùng. Chữ vạn màu đen nền đỏ tươi hàm chứa khí lạnh lẽo. Hoàn toàn khác với chữ vạn truyền thống tượng trưng cho điềm lành. Nói nhiều như vậy có lẽ trong đầu mỗi người đều xuất hiện một dấu hỏi lớn. Tại sao chữ vạn lại xuất hiện cùng lúc trên khắp thế giới? Tại sao chữ vạn vượt qua biên giới tôn giáo và được sử dụng rộng rãi ở các tín ngưỡng khác? Dù là luận thuật của kinh Phật, lời tiên tri của người Hopi hay những dự ngôn khác tất cả đều cho thấy chữ vạn, mang ý nghĩa tối thượng, nó liên quan mật thiết đến tinh thần và cội nguồn tốt đẹp mà con người cần hướng đến. Nếu các thế giới mà người Hopi nói thực sự tồn tại, vậy mỗi khi loài người gặp phải đại họa và tái sinh lần nữa, thì liệu nền văn minh tiền sử có được truyền sang thế giới tiếp theo không? Chữ vạn có phải là một trong số đó? Có lẽ Chúa Sáng Thế Từ Bi đã để lại ấn ký thần thánh này cho nhân loại, hy vọng nhân loại ở thời kỳ nào, ở địa phương nào, ở trong tình huống nào cũng có thể liên hệ đến nhau. Giúp nội tâm sâu thẳm của chúng ta hiểu sâu sắc về vũ trụ mà hướng thiện. Bây giờ nhân loại đang đứng ở cuối thế giới thứ tư theo dự ngôn của Hobbes và thế giới thứ năm được cho là sắp bắt đầu. Tuy nhiên, dự ngôn cảnh báo đại thanh lọc đang đến nhưng đừng quên dưỡng ngôn cũng nói tất cả mọi thứ đều có thể tránh được dù cho là phút giây cuối cùng miễn là trong tâm con người vẫn còn có tâm hướng thiện quay lại con đường chính từ bỏ hành vi vô đạo đức cũng như theo đuổi vật chất truy cầu ánh sáng tinh thần thì có thể sự cứu rỗi ở ngay trước mặt